chúng mình cùng vào bài học mét khối qua phần kiến thức. Các con đã tìm hiểu đơn vị đo thể tích rồi đúng không? Vậy thì đơn vị đo thể tích mét khối sẽ thế nào? Đây, cô có một hình lập phương. Hình lập phương của cô có các cạnh là 1 mét. Vậy thì thể tích của cái hình lập phương này nó chính là 1 mét khối. Và như vậy thì để đo thể tích người ta có thể dùng đơn vị ngoài đơn vị cm khối, đơn vị dm khối thì chúng ta có thể dùng đơn vị mét khối. Đơn vị mét khối là để đo thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 mét. Cứ một hình lập phương có cạnh dài là 1 mét thì thể tích của hình lập phương ấy chính là 1 mét khối một mét khối chúng ta sẽ viết tắt. Mét khối viết tắt là M và mũ 3. Đây chính là cách viết tắt. M mũ 3 chính là mét khối. Và thể tích cái hình lập phương có cạnh dài một mét này chính là một mét khối đấy các con. Chúng mình đã tìm hiểu đơn vị đo thể tích mét khối. Bây giờ chúng mình sẽ cùng so sánh xem xem là một mét khối thì bằng bao nhiêu đề xi mét khối. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Đây là một hình lập phương có thể tích là một mét khối đúng không nào? Các con quan sát cái hàng nhỏ này có tới một lớp này có tới 100 hình lập phương nhỏ. Mỗi một hình lập phương có cạnh là một đề xi mét và là một đề xi mét khối. Để xếp kín cái hình lập phương này thì cô phải xếp một hàng là 100 hình rồi vậy cô phải xếp tất cả là 10 hàng vì ở đây là 1 mét là 10 decimet mà như vậy ta sẽ có 10 nhân 10 nhân 10